Lô lô lô lô Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải anh em ơi Và ở video này thì Khải sẽ à, trung gian dùm cho anh em à, một cái nhận khăn lôi 30 với giá 4 triệu Việt đồng nha anh em ơi Đấy anh em à đó Khăn lôi 30 sinh lực 98 và nội lực 35 Nhẫn này có thể nói đây là một cái nhẫn đang nô một server rồi chưa có cái thứ hai nha mọi người Sau này thì không biết như thế nào nhưng hiện tại bây giờ thì à, người là ơi đã sở hữu cho mình cái nhẫn khăn lôi 30 đó, hiện tại này thì gió đang như nào mà biết là chắc là đi theo hướng nắm hành à, đan lưng và nhận kháng lôi rồi đó nhìn đan lưng này này đang mang cái set à, hiệp hồng ảnh đi chan nên là chưa thở thấy được hết set đâu ok hãy à, giao dịch dùm cho anh người là ơi và người bán nó là tiểu tương nha nam tiểu tương đã vừa giao dịch cho khải đây nè người là ơi đúng ạ à, chưa đây nè mặt chưa lý nè ơi đúng mặt đâu vô đó không ton luôn à. đây nên cho anh em xem sơ qua nha mới giao dịch xong đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại là kiểm tra lại một lần nữa đúng mặt chưa cái này mình giao dịch dùm ok chốt đó nè nhận thắng lô 30 xong động à, em ban cho ban lại này à, ok anh em ơi bây giờ khải ban lại bên kia nữa xong nha anh em à, anh em xem video lần này đừng quên đó là cho khám like chia sẻ hỗ cho anh em ơi ok